Xin chào mọi người Hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây Hôm nay đang có động lực cho nên đốt hẳn hai cây nến luôn Đốt nến cầu view nha mọi người <laughs> Vi xin vài giây của mọi người một chút à, Nếu mà bạn nào à, không muốn nghe Vi nói quá nhiều thì mọi người có thể tua hẳn qua cái phần này Và mở cái phần mô tả bên dưới để chọn tụ cho mình nha Thì đây là Vi update thông tin cho một số bạn muốn xem bài riêng với Vi thôi à, cái um, mail mà Phi để ở dưới thì Phi vẫn sẽ để ở dưới nếu mà mọi người có cái nhu cầu về đó mà muốn liên lạc và muốn tâm sự hoặc là muốn nhắn gửi cái gì nghiệp của mình thì các bạn có thể liên lạc qua cái mail đó à, còn về việc xem bài riêng thì mình sẽ ngưng nhận ngay từ giờ à, mình cũng đang khá là lay hoay không biết làm sao mà có thể trả hàng trả đời cho mọi người được tại vì trời ơi tại lên học á, tự nhiên nó đùng một cái là mình phải giống như là mình trả deadline cho mọi người tại vì mình học ngay cái thời mà bị dịch đó cho nên nó là mọi thứ nó hơi bị uh, à, y đùng một chút xíu ừ cho nên là uh, nếu mà bạn nào có cái nhu cầu muốn xem bài với Vi thì uh, à, Vi xin lỗi là Vi sẽ không nhận thêm nữa nha đó uh, chỉ có một chút thông tin ít update như vậy thôi và trước mặt mọi người là một bộ tarot mà Vi mới mua Yay Bộ này đẹp với mọi người ha Lâu lắm rồi Vi mới mua bài lại đó mọi người à, Giờ thì mình sẽ uh, vô tủ bài nha À. à hôm trước có một bạn hỏi mình là uh, sao chị xem bài tarot mà chị không có xài đá vậy để dùng đá cho mọi người xem ok mọi người muốn dùng đá thì mình sẽ dùng đá tại vì uh, bản thân của mình ấy, thì mình không biết sao mình không thích dùng giống như là mọi người mỗi gu vậy đó nhưng mình thấy hầu như những cái bạn ờ, xem tarot đó, thì mấy bạn nó đều dùng đá hết mình thì mình vẫn dùng đá để trong cái túi đựng bài á chứ mình không có hay dùng ờ mình mình không biết nữa mình không thích lắm ok hôm nay mình sẽ có ba viên đá cho mọi người chọn nha viên đầu tiên là viên thảo anh tím ai để mọi người thấy rõ chưa rồi viên đầu tiên bây giờ viên thứ hai hãy cho lắm à, cái này nó là đá vụn mà mọi người gãy những cái thông tin về những cái bộ bài vi sử dụng trong video cũng như là mất thời gian vì đều bỏ vào phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha ừ. đầu tiên chúng ta có Be willing to express love à, là tình yêu được tốt nhất khi mà cho đi để nhận lại tình yêu có nghĩa là bạn là một cái người nghĩ là khi cái đó bạn đã rớt ra bạn là một người rất là kiểu như là các bạn sẽ không ngại cho đi người khác ờ mà trong không chỉ trong tình yêu đâu trong cuộc sống bạn là một cái người rất là tốt bụng các bạn rất là thích giúp đỡ người khác các bạn rất là thích tạo niềm vui cho người khác bạn là một người à, gọi là sao ta con sen thiên hạ mọi người mình nói đùa đi nhưng mà mọi người có có lẽ nói chung là trong tình cảm mọi người cũng là như vậy mọi người sẽ không tiếc thương để cho đi cái người mình yêu và bạn tiếp theo New Love Wow Cái lá bài này nè Nó đang nói là các bạn đã Nếu mà năng lượng của các bạn á, Bạn là một người đang độc thân á, Thì có vẻ như là tình yêu đây là đang đang là một cái điều khao khát của các bạn các bạn đang mong cầu một cái tình yêu mới đến hoặc là các bạn không muốn yêu theo cái cách cũ nữa các bạn là một người mới một cái phiên bản mới với một cái tình yêu mới hey. tiếp theo chúng ta có Fourgenet à, cái lá bài này cũng nói là không có một cái thứ gì nó có thể giết chết được bạn cả và chỉ cần các bạn buông tay đi các bạn uh, ờ, lia các bạn uh, à, ra à, dọn dẹp đi những cái điều tiêu cực thì các bạn sẽ đón đón chào được những cái nguồn năng lượng tích cực hơn vui vẻ hơn đến với cuộc sống của mình Đấy, à, lá bài này nó cũng nói là có thể các bạn đã từng yêu và các bạn đã trải qua rất là nhiều những cái điều không mong như mong muốn của mình có thể như bạn à, bạn yêu nhiều nhưng mà các bạn không nhận lại được cái điều mà mình mong cầu chẳng hạn như là bạn nghĩ là mình rất tốt nhưng mà bạn cứ gặp những người dở hơi không mà à không cấm sừng các bạn thì cũng sẽ uh, dây mơ rễ má rồi lung tung bum tàn phèn hết nên cho nên các bạn không có thích cái người như vậy và các bạn thấy mình dành thời gian rất là vô bổ cho rất là nhiều người và cơ địa của các bạn á ờ, không phải cơ bản <laughs> không phải cơ địa cơ cơ bản các bạn cũng là một cái người rất là tốt bụng à, ở đây chúng ta có lá be willing to invest love nè các bạn không ngại cho đi và có rất nhiều người lợi dụng cái điều đó để mà có thể uh, um, ta, ta lợi dụng cái lòng tốt của bạn á tuy nhiên những cái lá bài này nó nói là bây giờ các bạn đã muốn mới hơn muốn thay đổi mình chấp nhận những cái điều mà nó xứng đáng với mình hơn một cái tình yêu mới một cái cách nhìn mới một cái chân trời mới tiếp theo chúng ta có relationship năng lượng của sự thu hút á các bạn muốn có hoa thì các bạn phải trồng hoa đúng không muốn hoa hướng dương trồng hoa hướng dương muốn trồng hoa hồng thì trồng hoa hồng ấy thì cái lá bài này nó nói về cái lực thu hút á các bạn muốn một cái người như thế nào trước tiên là các bạn hãy cải thiện bản thân mình trước đã thay vì chúng ta cứ chăm chăm là à mình muốn một cái anh chị trai cao to sáu muối con nhà giàu học giỏi là này nọ cứ kiểu thì trước mắt các bạn cũng phải là một người công chúa một một cô công chúa một tiểu thư một à, quý bà một người gì đó nói chung là rất là sang chảnh cũng rất quyền lực cũng rất chi là này nọ thì các bạn mới có thể câu dẫn một cái nguồn năng lượng tương tự như vậy bước vào cuộc sống các bạn đúng không ấy nói chung là đây là một cái lá bài mà nó nói nếu các bạn muốn cái gì các bạn hãy kiến tạo nó việc chúng ta có thanh on và hợp lại thì chúng ta chúng ta hãy cho phép bản thân của mình được trải nghiệm tình yêu và thời gian này à, mình liên tục có những cái lá lý tưởng và tình yêu ha nếu mà tụ một là đang trong chờ một cái tình yêu gì đó mà nó ra ngô ra khoai rồi một anh người yêu một con người yêu rất chi là này nọ rất chi là chất như nước cất ấy, thì các bạn hãy cứ mong cầu đi tại vì đây là một cái thời điểm rất là um, tốt đẹp tuyệt vời đó mọi người tốt đẹp tuyệt vời đúng rồi um, thì một cái mối quan hệ nó nó nó nó nó, nó nó diễn ra dựa trên cái sự thu hút của các bạn giống như là tự nhiên mình coi mấy cái lá bài này mình nhớ đến cái lá Mexican ở trong bộ bài tarot đó mọi người thì mình không biết là một lát mình sẽ có rút ra được cái lá đó hay không nhưng mà ở ờ, cái những cái lá bài này nãy giờ rút năm lá nhưng mà mình vẫn có thể chốt sổ một câu cái điều mà các bạn muốn thì chính bản thân các bạn phải là người kiến tạo ra những điều đó đã à, cái lá new lớp này nè các bạn trước tiên các bạn muốn có một cái tình yêu mới một cái ánh nhìn mới thì các bạn hãy quên đi những cái điều cũ đi đã thật ra chúng ta luôn luôn luôn sống và nghĩ về quá khứ hoặc là nghĩ đến một cái chuyện tương lai vững vang và mơ hồ nhưng mà cái những cái lá bài này á nó đưa chúng ta về hiện thực à, chúng ta phải sống tốt ở hiện tại trước đã rồi sau đó chúng ta mới mong được mình sẽ có một cái một cái viễn cảnh gì đó nó hay nó hay ho <laughs> rồi nó nó rất chi là nại nọ hơn đúng không à. thì những cái lá bài này nó cũng nói với mình là nếu mà các bạn muốn bỏ đi những cái điều xưa cũ mở cửa chào đón một cái điều gì đó mới thì cái việc các bạn còn làm thì chúng ta hãy dọn lên chúng ta có cái không gian để đón những cái điều tích cực những cái điều vui vẻ mới đến và những cái lá bài này một lần nữa nó lại khẳng định với mình các bạn đang ở trong một cái trạng thái lý tưởng để có thể đón một cái tình yêu mới à, các bạn nào mà ở trong cái trả bài này mình cảm giác là cái năng lượng độc thân của các bạn rất là nhiều còn đối với những các bạn nào mà có người yêu rồi á các bạn có một cái uh, một cái mối quan hệ hoặc là có một cái người cụ thể rồi á thì cái đó bạn này cũng nói là các bạn hãy cho bản thân mình chiêm nghiệm lại có phải chúng ta đang có cái vấn đề gì đó có vấn, với cái mối quan hệ hiện tại hay không và khi mà chúng ta nhìn nhận được cái vấn đề và chúng ta sai sót hoặc là thiếu sót ở đâu thì nó sẽ đi đến một cái viễn cảnh rất là tuyệt nhưng mà uh, ở đây mình vẫn nhấn mạnh lại là cái trả bài này có vẻ như là hợp với những bạn mà chưa có người yêu hơn tiếp theo chúng ta có mình sẽ xem tarot nha mình sẽ dùng bộ bài mới mua cái bộ bài này cái lá là lớp bờ siêu đẹp luôn mọi người rồi rồi mọi người ơi tuyệt vời chưa chúng ta có năng lượng nước rất là nhiều nếu mà là nam á thì đây là một người rất rất rất là uh, ân cần rất là chu đáo rất là uh, sao ta tập trung vào cái chuyên môn của mình khi mà yêu và khi mà họ yêu bạn họ rất là tập trung vào bạn luôn có nghĩa là họ khi mà họ họ có bạn là họ chỉ biết mình bạn thôi thường những người mà cung nước họ cũng rất là chung thủy á và ở đây chúng ta có lá à, bảy xu nữa nè thì chúng mà những cái món đồ mà họ có những cái thứ họ đang sở hữu á không phải là được thừa hưởng thôi ha đây là một cái người rất là chuyên tâm họ là một cái người rất rất là công bằng công bằng ở chỗ là muốn cái gì thì sẽ tự thân vận động đi làm chứ không có ngồi xuống trong chờ ý oi từ ai hết mình muốn là mình phải làm đó các bạn có thấy hình ảnh của một cái người đang đứng và nhìn vào cái vườn của mình hay không thật ra tất cả mọi thứ nó đều đánh đổi lại với cái sự công bằng cả chúng ta muốn có một cái vụ mùa bội thu thì chúng ta phải có một cái à, bỏ ra một cái sức lao động cực nhọc à, thì hồi nãy khi mà mình đã nói với mọi người ở trong những cái lá oracle thì nếu các bạn muốn có một cái tình yêu mới đến mà nó tích cực nó mang theo những cái điều mà giống như các bạn muốn à, mặc dù nó lý tưởng trong cái thời điểm như thế nào đi nữa thì trước mắt các bạn cũng phải là người kiến tạo ra nó các bạn muốn một cái người như thế nào thì các bạn cũng phải ở tần số đấy phải tuyệt vời như vậy chúng ta mới gặp được những người tuyệt vời à, đây là bản chất cơ bản của luật hấp dẫn mà nó à. hỏng nước hỏng cấp á mọi người hỏng dài mà khi mình về là mình đã muốn xem bài cho mọi người rồi nhưng mà mình không có thời gian chúng ta có bay of cup trời liên tục có những lá cúp cái câu chuyện tình yêu sắp tới của các bạn hả nó rất là ngọt ngào nó rất là lãng mạn nó rất là romantic rất là thân mật luôn oh. một kiếm ừ các bạn ơi những cái bạn à, mà đang à, rơi vào tình yêu nè cái lá một kiếm thì nó đưa mình trở về hiện thực ha thường mà hỏi về tình yêu á thì cái lá một kiếm ở đây nó cũng có nói là à, giống như là các bạn à, là một con thiêu thân lao vào tình yêu vậy mọi người có thể hiểu mình nói không tại vì chúng ta quá nhanh để thân mật quá nhanh để cho là những người ngọt ngào mà thường ta nói ông bướm hay ngọt ngào vậy lắm lương lẹo vậy lắm đó cho nên cái lá này nó cũng lại nói là có phải các bạn nên cân nhắc lại là có phải chúng ta đang đi nhanh quá hay không thì ở đây á cái cái sự tin tưởng của các bạn là đúng tuy nhiên á các bạn cũng phải cân nhắc coi cái đối tượng của các bạn là ai đó cái lá bài là nó đang nói những gì ha mặc dù là chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái này chúng ta có 10 cấp nè chúng ta có liên tục rất nhiều cấp nhưng mà ở đây trên đây ở chúng chúng ta vẫn có cái lá 5 cấp và cả một kiếm thì cái lá này nè đối tượng của các bạn lẫn bạn đều là những người có cái quá khứ của mình và các bạn hãy tôn trọng điều đó Thực ra mà khi mà chúng ta gặp được cái người mà mình thích á các bạn sẽ có cái xu hướng chiếm giữ chiếm giữ rất là cao ví dụ như là các bạn gặp được cái người mà gọi là hợp hợp với mình đó là các bạn có một cái xu hướng cao lắm bởi vì người ta hay nói là trong tình yêu thì hay có cái sự ghen tu này này nọ nhưng mà hai cái lá bài này cũng nói là các bạn trước khi uh, chúng ta yêu đương ngọt ngào thì chúng ta cũng phải biết chúng ta đã từng lớn chúng ta đã cần yêu thương rất nhiều người trước đó có thể là không không không quá nhiều thì khoảng một vài người nói chung là tôn trọng quá khứ của nhau à, mình thấy hai người yêu đương thì ngọt ngào dữ lắm nhưng mà tới lúc mà giận hờn người này kia cũng buồn tủi cũng khóc lóc sức mướt ý oi cũng cũng cãi nhau ra ngô ra khoai dữ lắm cho nên là cái mối quan hệ này á, nó cần nhiều hơn và cái sự tin tưởng ở đây chúng ta có rất nhiều nước rồi nè à, mình còn thêm một chút chắc chắn và lửa nữa à, còn có một cái gì đó hành động nhiều hơn nếu mà chúng ta chỉ yêu nhau mà chúng ta chỉ nói là à um, anh yêu em nhiều lắm đó nhưng mà chúng ta không chứng minh thì nó cái tình yêu này nó cũng không nó cũng không gọi là hợp lý lắm đúng không mọi người cái lá một kiếm này ở đây nó cũng nói là cần nhiều sự chắc chắn cho cái tình yêu này ấy à, ờ, câu chuyện này sẽ đi về đâu Ờ, chúng ta có bốn gậy Ồ, oh, tin vui nha mọi người Chúng ta có một cái lá liên quan đến đám cưới Phối hợp quanh Đây Ê, mọi người ơi Chúng ta có hai xu Hồi nãy khi mình nói là cái mối quan hệ mà nó yêu đương ngọt ngào thấm thiết là đúng là là là đúng nhưng mà nó còn có nhiều cái sự liên kết hơn thì ở đây mình thấy có sự liên kết giữa hai bên này nè nếu hai người đặt cho nhau cái sự tin tưởng thì cái mối quan hệ này sẽ cân bằng hơn và thì có tiến tiến đến một cái kết dài lâu hơn chẳng hạn như là happy ending rồi à, hai khi hai ta về một nhà đó ôi mọi người chúng ta có em cấp nè mọi người wow chúng ta có rất nhiều cấp ở trong cái tụ bài này nha để xem câu chuyện này đi rồi sẽ ra sao chúng ta có snap bên ta còn bây giờ chúng ta có nhiều sự chắc chắn hơn nè đó và chúng ta có 7 gậy à, cái lá bài này nó đây là một cái nếu mà các bạn muốn đi xa hơn thì các bạn phải tự thân vận động nhiều hơn à, hồi nãy khi mà mình rút oracle thì mình thấy các bạn đã mong muốn mong cầu một cái tình yêu mới đến với mình rồi à, các bạn à, muốn là mình sẽ có một cái tình yêu mới một cái góc nhìn mới một cái chân chợ mới và à, mình cũng đã nhấn mạnh rất nhiều là từ đầu video đến giờ thì nếu các bạn muốn có một cái câu chuyện ngọt ngào thì các bạn phải là người uh, sao ta các bạn phải phải là người kiến tạo ra nó mọi người hiểu không chúng ta mong cầu người như thế nào thì chúng trước trước mắt thì chúng ta phải đưa cái năng lượng của mình lên một cái tần số tương tương tương tự thì chúng ta mới có thể gặp được cái người mà gọi là chúng ta nói là cái người đó gọi là chân ái của mình á cái người cái người đó gọi là à, người mà em bấy lâu tìm kiếm á thì các bạn phải tự thân vận động đi đã và các bạn nếu như các bạn gặp từ cái người này các bạn yêu thương các bạn ngọt ngào các bạn cãi vã các bạn khóc cùng nhau các bạn cười cùng nhau bây giờ muốn mà đi đến cái happy ending như thế này thì cái mối quan hệ này cũng cần rất nhiều cố gắng chúng ta yêu nhau thì nó khác chúng ta muốn về chung nhà nó lại khác nữa nhưng mà chúng ta tiến xa hơn thì có nghĩa là trách nhiệm cũng nhiều hơn lúc đó không chỉ cái mối quan hệ của hai người không không chỉ là của hai người đâu của hai gia đình hai bên nữa à, bên chồng bên vợ đó cho nên là nếu ở đây chúng ta có một cái những cái lá về nền tảng rất là tốt ha các bạn uh, có rất có khả năng sẽ đi đến hôn nhân với cái người này tuy nhiên thì mình vẫn khẳng định với mọi người là chúng ta cần nhiều cái sự trách nhiệm và cần sự phấn đấu nhiều hơn giống như là nói cưới không lẽ dẫn nhau đi ra tòa rồi xong là cưới được nữa đúng không mọi người chúng ta còn phải nỗ lực kiếm tiền làm đám cưới nè mua sinh lễ nè e dành ba mắt nhà hai bên đó mình thấy ở bên mỹ thì nó cũng dễ bên nước ngoài thì cũng dễ yêu nhau và nắm tay đeo cái nhẫn là xong còn ở việt nam thì mình hơi cầu kỳ một chút đó cho nên là tùy vào câu chuyện của mọi người mà mọi người có thể mơ mộng và à, chìm trong drama tiếp nha nhưng mà đây cũng là một cái tụ bài rất là đẹp à, mình rất là ngưỡng mộ cái tình yêu này tại vì đây là mới gọi là tình yêu đích thực của mọi người khi mà mình yêu một người đó, thì đây là những cái cung bậc nó rất là hiển nhiên ừ. ok cảm ơn những bạn tụ một nha hay là những bạn chọn cái viên cái viên đá này để xem à, cái giác vọng tình yêu của những bạn tụ hai như thế nào cái trả bài ngày hôm nay thì nó sẽ thiên về những bạn độc thân hơn ok chúng ta có be authentic à đây là cái lá bài nói về cái sự chắc chắn và cái lá bài nó nói là hãy là sự thật và tin tưởng hãy cho và cái cách những cái cái, cái nhìn nhận của mình cái việc mà các bạn à, tự nói với bản thân mình là một chuyện và các bạn còn phải quan sát nữa những cái sự thật hiển nhiên đang ở trước mắt các bạn đó cái tình yêu này có thật là sự thật hay không à, các bạn bạn khi, khi cái lá bài này nó rớt ra đây á mình cũng cảm nhận cái bạn là một người có trực giác rất tốt các bạn sẽ rất là dễ biết được là cái người đó có tình cảm với mình hay không chẳng hạn như là cái anh chàng đó cái cô nàng đó ờ, các bạn nhìn thoáng một vài giây là các bạn biết là anh ta thật sự thật lòng hay là ờ, là là, là, là, là không thật lòng với mình đây là một cái cái kỹ năng tốt ha tại vì thường người ta nói khi mà mình yêu rồi mình hay mù quáng á mình không có uh, minh mẫn để mà mình biết được là cái người đó có yêu mình không mình chỉ cần mình yêu người ta là đủ hay các bạn nó nói là các bạn có khả năng nhìn nhận rất là tốt các bạn biết đâu là cảm xúc và đâu chỉ là đùa giỡn thôi different tình yêu nó sẽ giúp chúng ta uh, đi qua tổn thương và kiến tạo những cái điều khác biệt chẳng hạn như lúc như là sau cái tình yêu đổ vỡ hơn những cái buồn thương các bạn sẽ học được cái cách gai góc hơn tự tin hơn và sau đó các bạn sẽ ngầu lòi hơn còn nếu mà hên các bạn gặp được một cái người mà các bạn bạn không các bạn không cần phải thay đổi các bạn sẽ ừ, có thể đường đường chính chính nó là người phụ nữ thật ra khi mà gặp được đúng người đàn ông dành cho mình không phải phải trưởng thành nữa <laughs> đây là một trong những cái phước phần rất là lớn đúng không mọi người à, nên chúng ta có hai lá đất ra cùng một lúc chúng ta có love is all around you à, cái tụ bài số 2 này thì mình nghĩ là nó sẽ không giới hạn đối tượng à, tụ bài số 1 thì có thể là một các bạn hầu như là chưa có người yêu hoặc là các bạn đã đã không có người yêu lâu rồi ấy. nói chung là đã lâu rồi không có một cái mối quan hệ nào đó còn cái tụ bài thứ hai này thì mình cảm giác là hầu như tất cả các bạn đều đều đang có có, thể là có thật các bạn đang có người cũng được các bạn không có người cũng được à tiếp theo là chúng ta có consider your foundation ô oh, các bạn các bạn đang thấy một màu hồng xung quanh cuộc sống mình ha à, mình thấy cái, cái tụ này thì nó khác cái tụ một là các bạn không có cái tụ một thì không có người yêu những cái tụ này là mình thấy cái phần trăm mà các bạn có người yêu nó rất là nhiều có nghĩa là các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ rất là rõ ràng và các bạn đang thấy cái cuộc sống này đầy đẫy màu hồng một cái sự ấm áp một cái gì đó rất mộng mơ và nó rất là romantic rồi ở đây conceive your foundation các bạn muốn thiết lập cái mối quan hệ bền chặt với cái người mà các bạn đang quen á ừ bạn trai bạn gái gì đó có thể ở đây là đây là một cái người bạn gọi là định mệnh ở đây be thích ở đây các bạn cũng nhận định đây là cái người mà dành cho mình các bạn cảm thấy được cái sự tin tưởng ở họ dành cho bạn đó họ dạy cho bạn những cái điều rất là tuyệt vời love different ở đây nè kiến tạo và dạy cho bạn những cái điều mới trong cái cuộc sống ta có S for head thì các bạn này cũng nói là khi mà các bạn có tình tình yêu á các bạn có thể nghĩ theo hai chiều đi nè bạn sẽ là cái người giúp đỡ và trợ giúp cho cái người đối phương của bạn hoặc là các bạn sẽ là cái người nhận được cái sự giúp đỡ từ cái người yêu của mình à, có thể như cái người đó em tường và hiểu biết các bạn rất là nhiều các bạn có thấy hình ảnh đây là một người đàn ông lớn tuổi với một cô cô gái nhỏ hay không thì khi mà các bạn tiếp xúc với những người ở tần số cao hơn mình các bạn uh, làm việc với những cái người em hiểu những cái người tin tường hiểu biết trọng thì các bạn sẽ học hỏi được không ít và cái việc mà chúng ta để chúng ta học hỏi là chúng ta phải hỏi đúng không và cái lá bài này cũng nói là khi mà các bạn ờ, ở bên cạnh người mình yêu á các bạn cảm thấy mình thật là bé nhỏ mình thật là được bảo vệ và mình có thể rất là tin tưởng vào cái người này à, cái người này trong mắt các bạn là rất là tuyệt vời cái diễn cũng biết hết á cái gì cũng có thể giúp bạn được hết oh my god mình rất là hâm mộ cái tình yêu của những bạn tụ hai ha dạ. có chính vậy mọi người khá là đổ con ừ. à, cái nẹp cốc mình cái người này là người lớn tuổi hơn bạn rất là nhiều à, có thể như là họ lớn hơn bạn vài có thể là nhiều tuổi thôi chứ không phải là vài tuổi và họ có một cái vóc dáng rất là to lớn à, cái người này người ta có một cái à, ta, ta, ta một cái sự hiểu biết ở trong cái suy nghĩ của mình có nghĩa là họ là một cái người um, họ mang năng lượng của kinh of cấp là một người rất là nhẹ nhàng rất có biết hết lắng nghe và giúp đỡ người khác tuy nhiên ở đây mình có lá mình này bình thường thì các bạn thấy họ dĩ hòa dĩ quý như vậy đó nhưng mà trong một số trường hợp á, thì họ vẫn sẽ là cái người đưa ra những cái lời phán xét nó rất là chắc chắn và à, cái năng lượng chắc chắn này nó thể hiện thông qua cái việc mà họ bình thường mình thấy cảm thấy mình cảm thấy từ cái năng lượng của người này hay cái người nghiệp của người này cũng là một trong những cái người mà cũng làm công việc lớn mọi người à, lớn ở đây có thể là họ làm sếp nè họ làm quản lý này nọ mà thường xuyên phải đưa ra những cái quyết định lớn thì cái người này là một trong những cái người bình thường rất là dĩ hòa dĩ quý nhưng mà khi mà đưa ra quyết định thì các bạn cũng thấy rất là hết hồn về cái quyết định của họ à, nếu mà họ làm sếp á, thì mình cảm giác đây là một người sếp rất là giỏi ăn nói à, à, chẳng những giỏi ăn nói mà còn có thể thực hiện tốt còn về cái ngoại hình á, thì mình cảm giác là người này rất là xinh à, mình cảm giác năng lượng con này rất là xinh à, kinh hợp cấp thì thường những người mà có năng lượng cấp thì người ta cũng có một cái vẻ ngoài ưa nhìn à, có thể không đẹp nhưng mà khá là dễ thương à, nhìn à, baby à, thư sinh đó mọi người à, cái này là đúng chuẩn mặt thư sinh nhưng mà à, body phụ huynh luôn á có thể là họ tập gym đó nè đó các bạn có thể quy ra nam nữ gì cũng được nha mình diễn tả chung chung tại vì nếu mà mình diễn tả kỹ hơn nữa thì có thể là video nó sẽ rất là dài tiếp theo các bạn nó có thể đi về đâu hem ta có Android chút sạch đi vào à. kỳ lục cấp ok à, cái tình yêu của các bạn đẹp không đẹp cái cái cái sự tin tưởng của bạn đặt đúng chỗ hay không đúng chỗ nhưng mà đây là một lời cảnh tỉnh cho những cô gái xinh đẹp đang xem trả bài này đây à, nếu mà các bạn chọn tụ hai và các bạn là nữ thì các bạn đặc biệt phải lưu tâm những cái lời mình nói nha con gái của mình đó có cái xu hướng là lúc mà mới được theo đuổi á sẽ là cái người ở trên cơn những cái người chàng những cái chàng trai kia các bạn sẽ là người có quyền à, em nói gì em cũng nghe theo hết nhưng mà lâu dần lâu dần khi có sự tin tưởng nè trust nè hai người có một cái mối quan hệ à, thiết lập công khai với nhau rồi Edgeworth ở đây cũng là thiết lập sự tin tưởng hai người chứ nó hẹn hò và giống như là đã hiểu là mình là với ờ, đối, cái đối tượng của mình á sẽ là người yêu của nhau và các bạn có biết không cái sự tin tưởng nhiều khi nó nó tạo thành một cái cái cú té trời giáng xuống mặt các bạn à, mọi người có thể hiểu năm nay cái này là chúng ta khi mà chúng ta quen quá quen với cái sự tồn tại của ai đó ở trong cái cuộc sống của mình á thì tự nhiên chúng ta sẽ uh, kiểu như nhìn là chúng ta bị quen và chúng ta bị phụ thuộc vào những cái điều đó vậy đó uh, chúng ta quên mất rồi chúng ta độc lập như thế nào và cái người này á cái người mà các bạn yêu này người ta lúc nào cũng sẽ uh, nâng đỡ và sẽ giúp sức cho các bạn hết cho nên các bạn dần đặt cái Ừ. quên đi bản thân mình có thể tự lực cắn răng mà mình có cứ cứ nhờ vào anh người yêu của mình vậy mà các bạn cứ suy nghĩ cái lối suy nghĩ là à, đàn ông là mình để mình dựa vào mình có thể nương tựa đúng không đúng đúng mình mình mình không có nói cái điều đó là sai tuy nhiên á là các bạn cũng phải biết giá trị của mình nằm ở đâu các bạn ừ. dần lệ thuộc vô cái người đó nhiều quá thì khi mà cái người đó họ rời đi khỏi bạn á thì cái người mà té đau nhất cái người chối bới nhất sẽ là bạn mọi người hiểu mình không vì ở đây mình thấy họ mang năng lượng của nước nhưng mà họ cũng mang năng lượng của vua gậy vua gậy là một người rất là phóng khoáng ông ta rất là mạnh mẽ cởi mở và à, với một cái năng lượng của một cái người có thể là làm sếp như mình nói à, có một cái vẻ ngoài khá ưa nhìn thì các bạn nghĩ ông bướm xung quanh họ không hề ít là mọi người ha thì chúng ta vẫn gọi là phòng trái hơn chữa trái vẫn để một chút cái gì đó cho bản thân mình mọi người Từ bây giờ họ yêu bạn nhưng mà bây giờ họ gặp một người khác uh, tốt hơn bạn ví dụ vậy rồi các bạn cứ cứ giống như là bạn luôn tạo cái trách nhiệm cho họ là à, bạn bạn là cái người mà họ sẽ phải chở che phải phải nuông chiều thì lâu ngày cái cái cảm xúc đó nó nó tạo thành một cái áp lực và có phải là các bạn càng đẩy họ ra xa mình hơn không cái lá đi vội trong trường hợp này ở đây là các bạn nên ngưng phụ thuộc vào cái người này nên ngưng um, kiểu như là bấu víu vào cái người này giống như là không có người này sẽ không được Tuy nhiên chúng ta muốn xây dựng nền tảng với một người nào đó Các bạn có trực tốt, thực giác tốt tất nhiên thế nào đi nữa Thì khi mà chúng ta yêu rồi á Thì thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ mù quáng Cho nên nhất là con gái trong cái tụi bài này Thì mình khuyên là mọi người vẫn nên giữ lại cho mình một chút lý trí Khi mà các bạn tin tưởng họ họ cũng sẽ tin tưởng bạn và tạo sự chắc chắn ở bạn à, mình cảm giác như những bạn nữ ở tuổi hai này nè bạn là những người rất là tò mò bạn trực giác là cũng rất là tò mò hay ghen đó nha à, nhưng mà hãy chọn tin tưởng đối phương cái lá bài ba cấp này ở đây nó nói là các bạn hãy chọn tin tưởng họ ừ, ừ. mặc dù được cái tốt nhưng mà đừng đừng quá ghen tuông nha mọi người ghen tuông một chút thì vui nhưng mà ghen quá thì nó sẽ giết chết một cái mối quan hệ rất nhanh còn với những bạn nam á hồi nãy giờ mình thiên vị những bạn nữ đúng không thì mình thấy cái lá bài này nó đang nói với các bạn là cái tình yêu của các bạn á, nó có sẽ có một cái xu hướng là nó hơi bị à, dính đến tiền bạc quá thôi à, còn việc mà đi xa hơn á, thì nó sẽ là hên xui mọi người có vẻ là hai người về chung một nhà hay không thì mình không biết nhưng mà hai người chắc chắn sẽ thuận lợi làm người yêu làm ờ, làm honey của nhau làm nó rất rất chi là nồng nàn và công khai mọi người giống như là khi mà người ta nhắc bạn người ta sẽ biết là bộ bạn là ai hai người sẽ không ngần ngại đăng ảnh của nhau lên trên trang facebook rồi này nọ cái kiểu public cho người ta biết là các bạn đang hẹn hò tuy nhiên thì cái mối quan hệ này nó khá là liên quan tới tiền bạc. chẳng hạn như là các bạn luôn liên tục nghe à, người kia nói về những à, em thích cái mẫu túi đó đó em muốn ờ, đi cái nơi đó đó và em cần nhiều tiền hơn mình thấy mình thấy cái gánh nặng của các bạn khá là nhiều kiểu như là uh, vì yêu nhưng mà cũng cố gắng cho cho đi nhưng mà uh, chúng ta hãy biết đâu là giới hạn của mình Tristan ở đây cũng đang nói về giới hạn của mọi người mọi người có thể uh, mường tượng được ha à, chứ mình thấy những bạn mà tủ hai á là cái đối đối tượng của bạn là một người khá là xinh xắn khá là ngon <laughs> một cái câu chuyện tình ờ, yêu nó rất là dễ thương mặc dù là không biết là có thể có thể đi đến tình à, hôn nhân hay không nhưng mà mình thấy à, khi mà hai người à, làm người yêu của nhau thì rất là chất lượng ha các bạn rất là đặt cái mối đặt cái sự tin tưởng của mình lên trên cái mối quan hệ này à, và chúc những bạn tụ hai có những cái câu chuyện tình yêu thật đẹp nha và nếu mà các bạn cảm giác như những điều nãy giờ mình mình <laughs> mình nói nó không có liên quan lắm thì các bạn hãy cứ nghe thêm một hình thức giải trí còn nếu mà phiền hơn nữa thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới mình vẫn sẽ đọc và thả tim cuối cùng là những bạn chọn có viên viên đá màu trắng Feral Connection Đây là một cái kết nối rất kỳ lạ <laughs> Kỳ diệu à, Ví dụ à, Các bạn sẽ à, vì một cái lý do rất là ngẫu nhiên gì đó trong cuộc sống mà các bạn gặp từ cái người này cái người mà gọi là à, người yêu mới của các bạn nè cái câu chuyện trong câu chuyện tình yêu tiếp theo của các bạn một cái kết nối kỳ lạ rustic compassion tự nhiên các bạn thấy một cái tình yêu chấm nở trong cuộc sống của mình ở đây lại là một cái tụ bài cho những người độc thân ở đây à, có vẻ như vả quá lâu rồi sẽ đánh thức được cái con thú ngủ yên của bạn <laughs> có nghĩa là như là các bạn đã lâu các bạn không biết mình nên yêu ai mình nên rung động như thế nào thì cái người này sẽ đến là tiêm cho các bạn chút hormone à, gửi cho bạn một số những cái hình ảnh à, để là cho bạn những cái cảm xúc nó rất là hồi hộp ba chấm uh, tim đập nhanh rồi tự nhiên rung rinh sao xuyến đó nói chung là cái người này sẽ làm nói chung là sẽ, sẽ, tạo ra một số cái hoạt động khá là tiêu diệu trên người bạn đó ừ. cẩn thận nha các bạn có thể bắt gặp họ ở bất cứ nào các bạn đi ra cửa hàng tiện lợi không thể gặp nè thôi các bạn đi xe buýt các bạn ngồi kế bên một anh chàng đẹp trai một cô nàng đẹp gái có thể gặp luôn nè đó nói chung là hãy hãy hãy chuẩn bị đi hãy chuẩn bị tinh thần họ sẽ đến bất cứ lúc nào không biết đâu hãy luôn xinh đẹp hãy luôn rạng rỡ để có thể đón uh, người yêu mới đây chúng ta có Sister Your love One dạ, ờ, mình ờ, thấy những cái lá về hoàn cảnh của các bạn không mình nhưng mà đây là lá mà nó nói lên cái nhu cầu của các bạn về cái tình yêu sắp tới việc yêu người khác sâu sắc rất quan trọng mỗi chúng ta ai cũng có một nhóm người thương yêu và hỗ trợ hãy nâng niu những người bạn đó dù có là bạn đời gia đình hay là người bạn bình thường hoặc là người yêu đi chăng nữa à, thì các thiên thần nhắc nhở các bạn phải gian tay với những người mình yêu thương và hãy luôn nhớ thể hiện tình yêu của mình đối với họ ừ thì bạn sẽ rất trân trọng và yêu quý cái người đó nó khá là giống như những bạn tụ một vậy đó và đúng rồi lại là lá cái tụ này nó khá là giống tụ một luôn mọi người à nhưng mà cái cái tụ này thì nó có hiển thị cái khung cảnh mà các bạn gặp nhau à có các bạn sẽ không biết uh, là khi nào chúng ta sẽ gặp người này họ nói chung là ờ, những cái đó bài này nó nói là khi mà chúng ta có một cái khoảng không để chào đón những cái điều mới thì giống như các bạn cứ đứng tượng tượng các bạn muốn muốn xây nhà các bạn muốn mua một cái tủ lạnh thì tất nhiên các bạn phải dọn chỗ cái tủ lạnh cũ đi hoặc là các bạn phải dọn chỗ để chúng ta bỏ thêm cái tủ lạnh vô đi ha thì đó cái đó forget này thì cũng vậy cái, cái điều đã cũ nó còn được mua đi và chúng ta sẽ có cái khoảng không khoảng có một cái khoảng không gian để chúng ta đón những cái điều mới đến và mình mình thấy là cái người này có một người rất là cụ thể luôn tại vì ở đây chúng ta có last spiral connection đây là một kết nối tuyệt vời vi diệu um. receive with flop and appreciation hãy chấp nhận để thể hiện tình yêu đi <laughs> mình à, mình không biết là cái người đó uh, hiện trước mặt các bạn trong hoàn cảnh nào uh, có thể là là là là một cái người rất là gay gắt rất là đỏng đảnh rất là khó ưa hoặc là một cái anh chàng thì cực kỳ cục xúc uh, một cái uh, bà cô già khó tính cái kiểu thì nói chung là khi mà họ xuất hiện các bạn trong cái trạng thái như thế nào đi nữa thì cái người này đến họ vẫn sẽ tạo cho các bạn một số cái sự rung rinh nhất định có thể như là khi mà họ đánh đá họ chôn ngoan với các bạn các bạn vẫn có thể nhìn thấy được những cái sự xinh đẹp của họ chẳng hạn như là ôi họ lông mi họ dài quá đi rồi sao tự nhiên da họ trắng quá dạ sao tóc họ đẹp quá dạ thì các bạn vẫn có thể cảm nhận được những cái sự xinh đẹp và bỏ qua đi những cái điều dở hơi kia để có thể yêu thương họ Thật ra mình khi mình thấy yêu á thì nó sẽ rất là uh, chân thành á chúng ta có thể yêu luôn cả những cái thói hư tật sống của đối phương biết là người ta không tốt rồi nhưng mà mình sẽ bao dung luôn cả những cái điều đó và uh, yêu thương họ đó là cái cái cách đấy là để chúng ta thể hiện cái tình yêu đó của mình ừ. nhưng mà uh, những cái đáp bài này mình vẫn nhấn mạnh lại là những cái đáp bài này đang nói là các bạn hãy luôn xuất hiện trong cái trạng thái chỉnh chu để đón chờ cái người cái người cái người yêu mới của các bạn đến ha đặc biệt là những cái bạn mà đang độc thân nè các bạn sẽ có thể gặp ừ, người yêu mới của bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào ừ. và đừng để chúng ta có đà heuristic ê dày Very bueno. Oh, trend, trend, trend, trend, trend. Mọi người, mọi người thấy tụ tụ ba rất hay đó trend không? Và mình thấy đó trend là mình thích rồi đó. Các bạn sẽ cảm thấy cái người này rất là nóng bỏng. Ừ, cả nam lẫn nữ luôn mình sẽ nói những cái từ chung chung như cả nam lẫn nữ luôn nè họ là một người có một đôi mắt rất đẹp ừ. họ có một cái vẻ ngoài nó rất là cá tính và một đôi mắt rất là đẹp ừ um, cái cái lá bài The High Risk đây các bạn thấy cô nàng này có một đôi mắt rất là sâu rất là uh, kiểu nhiều suy nghĩ nhiều suy tư không thì cái người mà các bạn thích á, sắp tới sẽ có một cái đôi mắt rất là đẹp và babe của em đây họ cũng là một người rất là năng động có một cái ván vóc dáng rất là năng động cho dù là nam hay nữ nữa thì mình thấy cái người này có vẻ khá là hoạt bát và cũng rất là tinh nghịch nữa và trend ở đây thì họ hơi bị ngon nha mọi người à, họ có body rất là à, rất chi là này nọ luôn đó à, 100 100 100 mọi người nghĩ sao nghĩ đi nha nhưng mà mình thấy đây là một cô nàng một anh chàng rất rất là có một đôi mắt rất là hút hồn như thế ừ. Pentacle Hermit Nai cấp O 10 cấp vào The Moon Ê, à, câu chuyện tình yêu của sắp tới của các bạn hả mình vẫn không đọc vị được cho mọi người à, cái cái tình yêu của hai bạn rất là lạ luôn á à, mình thấy cái câu chuyện tình yêu này á nó như vậy nè có ờ, tự nhiên các bạn gặp được họ rồi à, yêu yêu thích thích cái kiểu gì đó nhưng mà vẫn vẫn thể tập trung vào cái cuộc, cuộc sống của mình à, nói chung là tại vì mình đã nói những bài tụi ba nè các bạn đã lâu rồi không có người làm cho rung rinh à, không có người làm cho à, xúc động đến mức ngay người như thế này thì cái lá bài này á nó những cái lá bài này nó nói là các bạn vẫn tập trung vào cuộc sống của mình không phải là cái kiểu người mà yêu một cái gọi là tối ngày chỉ biết nghĩ tới người ta không là một người rất là thực tế các bạn biết là ờ, mình thích người ta ừ, thích người ta chứ mình đâu có bưng tay về nuôi được đâu và mình vẫn phải sống cuộc sống của mình vẫn phải đi làm vẫn kiếm tiền vẫn phải tồn tại trên cuộc sống dở hơi nè đó cho nên là các bạn rất là tập trung vào cái mục tiêu của mình và à, mặc dù là họ bạn thích họ nhiều như vậy nhưng mà tại vì các bạn cũng cảm giác là hình như hai người gặp nhau nó chóng vánh quá và cái cảm xúc nó tự nhiên nó dấy lên cho nên là cái cảm xúc mà nó rung động nó dấy lên đột ngột như thế thì các bạn cũng uh, hơi hơi bỡ ngỡ và hơi chạy trốn cái cảm giác này và các bạn vẫn quay lại vào cái thế giới của mình có nghĩa là hai người thích nhau nhưng mà uh, không có uh, quá vội thổ lộ cái tình cảm cho mình ấy cho nên là cái lá những cái bài này nó nói là các bạn vẫn sai trọng bản thân mình trước sẽ nói chung là không muốn trói buộc nhau đùng cái là sẽ muốn làm người yêu tuy nhiên mười cấp tuy nhiên sau những cái chủ ngày mà các bạn uh, suy nghĩ rồi các bạn uh, thương trộm nhớ rồi các bạn uh, suy tư động lòng trà tẩn sao sao sao đó tự nhiên vào một đêm uh, trăng thanh trên cao nhìn lên bầu trời đầy sao cái nhớ về người kia và lại rơi vào lưới tình với người này có nghĩa là hai người gặp nhau sẽ mất một khoảng thời gian để hai người um, có khoảng trời riêng của mình rồi sau đó mới có thể tiến đến cái chuyện yêu thương yêu đương à, chuyện cái chuyện yêu đương và nhiều lúc các bạn cũng hơi hoài nghi về cái tình cảm này của mình không biết là họ có thích mình hay không và các bạn cũng không biết là có phải là mình nhanh mình vội quá cho nên người ta cũng không có hưởng ứng hay không nói chung là cái câu chuyện tình của những cái bạn tụi ba gặp thì rất là yêu à, rất là vui nhưng mà à, các bạn không phải là một cái kiểu người bọc dọc á thích, thích cái là nói là liền không phải là một cái người như vậy à, cho nên là các bạn cũng ý thức được là mình đang ở đâu mình đang làm cái gì mà mình là ai cho nên khi mà các bạn thể hiện tình yêu các bạn cũng rất là thận trọng và cái đối phương của các bạn nha mình cảm giác như là các bạn cũng đánh giá họ rất là cao á cho nên các bạn nghĩ là xung quanh họ không có thiếu người nên các bạn thích thích làm cái người quan sát theo dõi họ hơn và uh, những cái bài này nó nói là hai người sẽ có happy ending thôi hai người sẽ quen nhau thôi uh, ờ, theo đạo cấp là sẽ rất là ngọt ngào nữa kia nhưng mà cái chuyện uh, uh, tiến xa hơn nữa thì mình vẫn chưa biết thì vì tarot nó sẽ chỉ giới hạn một khoảng thời gian cụ thể thôi thì uh, nó hiện thị như thế nào thì mình giải cho các bạn như thế đấy và bây giờ thì cũng đã trễ rồi cho nên mình cũng sẽ chuẩn bị đi ngủ thôi mọi người có những cái khuất mắt những cái buồn phiền những cái than thở gì những cái ý ôi gì mong có thể là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc cả nhà ngủ ngon bye bye